ở thời gian sắp tới và cũng như là những ngày sắp tới mọi người nhé ok thì ờ, kênh ờ, trước đây thì chúng tôi có lên ở với cái kênh ờ, video đó là lô không minh thông và ngày hôm nay chúng tôi tiếp tục quay trở lại đây và chuyển sang cái kênh này để chúng tôi lên video đều hơn và cũng như là uh, chốt số với những con số tâm đắc hơn và những đường cầu tỷ lệ cao nhất cho tất cả anh chị em chúng ta cùng nhau tham khảo và cũng như là uh, cùng nhau thành công hơn mọi người nhé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 và mong rằng tất cả anh em chúng ta sẽ à, để lại cho video của chúng ta một chút tình cảm thôi đó là để lại cho video của chúng ta một lượt like video một lượt đăng ký kênh một lượt comment một lượt bình luận ở dưới chân video để tạo động lực cho kênh đấy để cũng như là tạo cái tương tác cho kênh của chúng ta ngày càng phát triển và ngày càng đi lên đúng chưa đấy còn là Ok và sau khi nghiên cứu phân tích cầu kèo thì ngày hôm nay bảng mở thưởng của chúng ta đã sổ xong hết rồi thì chúng ta đã biết rồi. Đặc biệt ngày hôm nay đặc biệt là 27. Đấy, bộ đề ngày hôm nay đó là bộ đề 22 kép bằng à, kép lệch mọi người nhé Đúng chưa? Còn à, càng ngày hôm nay là ba càng 827 đúng chưa? Ở ngày hôm qua thì à, đầu 4 bị công thì ngày hôm nay ra 42 và 46. Thì à, còn lô hai nháy ngày hôm nay thì chúng ta có lô đó là lô 00, lô 04 ba nháy này. Đấy. Lô hai nháy ngày hôm nay rất là nhiều, lô 58, lô 60 lô 893 nháy và lô 92 nháy ngày hôm nay rất là lô hai nháy và lô ba nháy rất là nhiều mọi người nhé Ok và sau khi nghiên cứu phân tích cọc kèo thì chúng tôi tiếp tục đưa ra cái dự đoán cho cả anh em chúng ta có thể chơi khu ngày mới chúng ta sẽ dự và chơi tham khảo từ ngày 29 đến ngày 30 tháng 2 năm 2023 với cặp song thủ lô tô đó là 21 và 71 mọi người nhé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 anh chị em nào chúng đang đang xa bờ bí cầu là số đang thua tha nợ nần đang cần những con số chuẩn chỉnh đang cần những con số cảm giác an toàn chắc ăn hơn muốn chơi tàu quát lớn thì anh chị em chúng ta hãy liên hệ với chúng tôi mọi người nhé để được chúng tôi giúp tất cả anh em chúng ta vào bờ ok chưa rồi ok và chúng tôi tóm tắt ngắn gọn như thế này thôi đấy <coughs> về đường cầu ngày mai là ngày 29 cầu uh, Bạch Thủ Lô cũng như là cầu uh, Xuyên 2